Isang sinisintan. La la yahui, la yahui. Mm. sự quốc gia của mình hay không hay không Em chơi Lady Mod mà bạn có bạn nó lắc nè Tôi có phải quay bằng Camtasia chứ cho mà quay bằng OBS thì bạn bỏ nó có mà nó còn đúng có hai đứa Dạ Nguy hiểm Không Nguy hiểm nhá Không Tao uống uống Tao hút đâu, tao hút mẹ ở đâu Dạ uống hút cái mẹ ở đâu Dạ không Không hút Không hút đấy không Nguy hiểm không Anh chặt anh bình bỏ quá Không hút không Comura Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Gmail, so open, open it. nhiều con dây tôi hơi bị bực lên đấy nữa đấy mình phải mình đầu tiên mình phải ờ, mình như cái cái là tương đối hợp những cái khả năng nó ốp mình mua ví dụ là mình mua mình vẫn chơi mà chơi rồi mình ôm mình xuống mình mình có thể là một chút sao nữa một lát mình một chút lát luôn nữa khi nó chơi quay bên thì kéo chuyện đập lại thôi chẳng có nhìn lộn chữ gì qua còn là giờ luôn luôn luôn trời kia các bạn gặp về tay chứ hát luôn mà có vẻ tôi hơi bị cay lắm trời lần này mà tôi không trả đủ cái thằng tôi này tôi tôi chúng tôi, tôi, trả đủ cái nó chơi cũng thử nhưng mà mình đọc ra đồng đây là mới chạy đầu tôi rất thích đọc này đời luôn tôi muốn để nó vậy tôi không mình không thích đây thì nói cái nét này quá mình chờ cái đặc cổ và trước chú nó qua nhà mình rồi sau mình không lấy chú mình nè rồi đi đi mình đó nè thì rồi sẽ cần cất giác gì một pha cùng bốn là cái pha gì đó pha là còn bốn là gạch đá gì mà pha là bốn thì là còn không bốn là còn trứng nữa cho nên là cũng sức lắm dễ sợ thì bạn ấy dùng đây thì mốt cái hàng tội bình thường về với skin cho người chơi uh, bình thường là một cái gì một món đó tôi bây vừa ở cũng già về tôi nói tôi đâu tôi một cái ông đừng cấp kiếm tôi trong cái nồng tôi vào trong cái mình tôi qua nhà được không rồi kém thì tôi sẽ cho pin pin sân Let's go. ở đây rồi, rồi là một bằng rồi, này Còn một ở đây có ba thông tin không có một chat ờ, đó Thì là càng tôi có thể là sạc chat này Rồi nó ra bây giờ, nó bây giờ, nó bây giờ, nó bây giờ cái đồ quá lớn này. mà cái sao mà mới dùng mới dùng công ty quá nhiều rồi going now. Trời cá rồi. Nè. Ờ, tối lên mình khảo bài cũng tiếp nha. Cô cũng y chang mà. lên thì bà tôi vẫn chứ không uống cái đồ trong đó mà nó nhiều lắm nó nhiều hay và tôi nghĩ là ờ, tôi kết thúc nha